Rồi, lời nói đầu tiên xin cho Lộc Phát Tài gửi đến lời chào toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó. Đến với mình những cái video clip trước mình đã giới thiệu cho anh em về con chip 6 mặt thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về con chip 4 mặt nha anh em. Đây, mình sẽ rút lên luôn trực tiếp để cho anh em coi nè. Đây là con chip 6 mặt nè anh em. Đó, con chip 6 mặt. Đây, mình để trực tiếp lên tay mình luôn cho anh em coi nè. Và giờ mình sẽ tháo thêm một cái con chip 4 mặt. Đó, con chip bốn mặt nó hay ở cái chỗ này nè anh em con chip bốn mặt thì nó sẽ không hit 500 nha anh em đó test 500 thoải mái nha anh em đây 4 này anh em 6 nè đây mình để lên đây cho anh em coi luôn nè đó một con 4 và một con 6 đó anh em thấy không bốn mặt bốn mặt á 500 không hit ok chưa đó bao test cho anh em nha cái này mình bao test cho anh em nè bao test cho anh em rồi con đây là con sáu mặt nè nó sẽ hít nha em nhớ kỹ cho mình sẽ hít rồi đó mình bao test cho em rồi bây giờ nè mình đóng lại nè đó để ở đây rồi hiện tại á, mình đã có chuẩn bị một bộ bốn mặt cho anh em bốn mặt nha anh em đây nó báo rung qua hai máy được chưa và cái hay chỗ này nè anh em anh em mình chơi á đồ đạc đúng không 500 nó sẽ là không hết là bao cho anh em cái đó nhưng mình sẽ không bao xé hộp nha anh em đó con chip mình đã đưa cho anh em coi rồi và sau cái thâu nhôm cái quan trọng là cái đây nè đó anh em mình chơi á chip nó chỉ qua được nhựa thùng thùng giấy đúng không đó thì hôm nay nó sẽ qua được thâu nhôm nha anh em đó bao cho anh em luôn qua thâu nhôm ok chưa đó bây giờ nè bắt đầu từ cái này trở đi á, mình sẽ test cho anh em mình có ghi ra đây sẵn đó nè đó khi á, máy nó báo đúng không gà một bầu hai cua ba và cá 4 nó báo từng nhịp chỉ có nai và tôm nó sẽ không rung đó thì nó như thế nào thì đây nè mình sẽ mở máy lên để cho anh em xem luôn ok không đó mình để cái đây nè đó một máy nè rồi mình để tiếp theo nè hai máy nè để cho anh em coi nè đó là nó rung như thế nào anh em chỉ cần nhìn vào trong này cho mình đó nhìn vào cái đèn khi mà nó rung nó sẽ báo đèn đỏ như này đó ví dụ nè trên kia con gà một rung đúng không mình sẽ lật qua nè để đó anh em thấy không một đèn báo đúng không ok giờ đó bây giờ nè mình lật trở lại nay nó sẽ không rung rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ lắc vài cây cho anh em test 5 cây cho anh em xem mình bóc thêm hai hộp nữa nha anh em đó bóc thêm hai hộp bình thường ok giờ đó. đó mình bóc ra hai hộp giấy đi còn đây là hộp xốp nè đó để cho anh em phân biệt luôn đó cho anh em phân biệt luôn cái đây là hai giấy này anh em đây một shop nè đó shop là shop có đồ nha rồi tiếp theo là lắc này nha rồi máy nó không rung thì có nghĩa là về nai và về tôm nha anh em đó để cho mình dỡ nè hai nai một gà có nghĩa là mình lắc hơi nhẹ nó không chạy bây giờ mình sẽ lắc mạnh hơn đó một hai ba bốn cá trăm phần trăm ok giờ đánh tắt tay cho mình cởi gì đánh cho mình tắt tay nha anh em một cá một nai một gà đó một cá một nai gà tiếp theo nè một hai hai rung hai rung là sẽ với bầu nha anh em đó khi mà máy nó báo anh em đánh tắt tay cho mình đừng ngại ngùng với bầu một bầu một cua một nai đó. tiếp theo nè anh em rồi hiện tại máy nó sẽ không rung thì anh em mình cứ nai và tôm mà giả cho mình nha đó cứ giả cho mình nai tôm đó hai cá một tôm rồi bây giờ nè mình sẽ test ba cây cho anh em nữa nha ba cây đúng ba cây thôi nha anh em một một rung thì sẽ với gà nha anh em về gà tắt tay cho mình ok không hai gà đó. một gối hai chỏ đẹp trai tiếp theo rồi không rung thì anh em mình cứ giả nai tôm cho mình nai tôm dở nè đó nai tôm ok chưa tiếp theo đó. một một rung là sẽ về gà nha anh em sẽ về gà bắt tay về gà cho mình bán nhà đánh gà luôn dở nè đó gà tôm cá rồi anh em thấy không thâu nhôm nó còn qua được nó chi đúng không ok chưa và 500 anh em mình test thoải mái nha anh em đó bao cho anh em đó cái chỉ con chip bốn mặt thì anh em mình sẽ đánh được hai máy ok giờ đó cái luật chơi như thế nào tự anh em mình suy nghĩ ra đó muốn giết cái hay là muốn giết tay con đó quan trọng là cái này hai máy đó thì hai người chơi được nha anh em ok giờ bây giờ anh em mình á có chơi những cái món đồ nào á mà trên uh, sòng sới bầu cua tài xỉu sóc đĩa cứ trực tiếp liên hệ với mình ở nhà mình nhận làm đồ cho anh em đó làm đồ cho anh em từ máy đánh bài bất kể cái gì cũng vậy hoặc là tất cả mọi loại game trên sát play đó trên android đó trên điện thoại android samsung uh, oppo rồi chẳng hạn rồi anh em nào á, xem cái video này xong á, có gì cứ liên hệ với mình lấy hàng mua hàng Ờ, liên hệ qua Zalo Facebook đó mình có đủ nha anh em YouTube đó 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em đó rồi chúc anh em á, là toàn thành công khi mà anh em xem cái video này xong nhớ cho mình xin một like và một subscribe vào kênh đó để mình có cái động lực làm tiếp nha anh em rồi chào tất cả anh em